Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy tháng 6 năm 2021. Tháng 6 dương lịch bắt đầu từ ngày 21 tháng 4 năm 2021 âm lịch, tức ngày Can Chi, tháng Quý Tỵ, năm Tân Sửu đến 21 tháng 5 năm 2021 âm lịch tức ngày Kỷ Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Tân Sửu. 1. Tử vi tuổi Tý, vận trình trong tháng mới của người tuổi Tý chưa có nhiều đột phá rõ ràng so với tháng trước. Bản mệnh có những thời cơ thuận lợi để phát triển, song lại chưa thật sự quyết đoán nắm bắt cơ hội nên thường để lỡ mất. Trong tháng có nguyệt lệnh lâm đất lâm quan mang tới cho tuổi Tý sự thông minh, sáng dạ, rất có lợi cho sự nghiệp của bạn. Khối lượng công việc có tăng lên, bận rộn hơn hẳn nhưng lại mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Chỉ cần bản mệnh có tinh thần cầu tiến, cần mẫn trong công việc và đặc biệt là có sự dứt khoát hơn, mọi thứ sẽ tiến triển theo đúng dự liệu của bạn.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 Người độc thân nên tăng cường giao lưu, kết bạn mới mong nhanh chóng tìm được một nửa phù hợp. 2. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi tháng 6 dương lịch năm 2021 sẽ là một tháng vận trình của người tuổi Sửu có thăng có trầm, nhiều điểm sáng bất ngờ nhưng cũng tồn tại những nguy cơ rình rập mà bạn không thể chủ quan. Nhờ cục diện tam hợp thái tuế che chở, công việc của tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ và dần đi vào ổn định cá nhân được tập thể ủng hộ, phát huy tài năng, làm việc hăng say, đạt thành tích đáng nể. Nguyệt lệnh lâm đất quan đời báo hiệu cơ hội thăng tiến không hề ít. Khó khăn trước mắt đều được đẩy lùi, mọi việc hoàn thành đúng tiến độ, được cấp trên ghi nhận và tặng thưởng xứng đáng. Mọi chuyện đang đi đúng theo quỹ đạo mà bạn mong muốn, bản mệnh rất hài lòng với những gì mình đã gây dựng được cho tới hiện tại. Tài lộc có dấu hiệu khởi sắc hơn so với tháng trước, Người kinh doanh, buôn bán tấp nập đơn hàng, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, tiền bạc chi tiêu rủng rỉnh. Bạn có thể tranh thủ tiến hành ý định kinh doanh hay mở rộng đầu tư, nhưng chớ nên nóng vội kẻo đối mặt với rủi ro. 3. Tử vi tuổi dần Người tuổi dần đối mặt với cục diện tương hình thái tuế nên vận trình có nhiều biến động theo chiều hướng bất lợi. Điềm báo họa thị phi, tai ương có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu bản mệnh không biết giữ mình, tránh xa chuyện bao đồng. Công việc trong tháng nhìn chung khá ảm đạm, Tuy có lúc thăng có lúc trầm, nhưng con giáp này thường phải đối mặt và xử lý nhiều rắc rối. Khối lượng công việc nhiều, lại có điểm tiểu nhân gây nhũng nhiễu, đủ thứ chuyện đổ dồn vào một lúc tạo ra không ít áp lực cho những chú hổ. Sự xuất hiện của thương quan, dù tuổi dần đã cố gắng để kiểm soát mọi chuyện trong tầm tay của mình nhưng vẫn khó tránh khỏi những sai lầm, thiếu sót và sự cố bất ngờ xảy ra do năng lực có hạn. Đừng lo sợ thất bại, ngã ở đâu đứng dậy ở đó, quan trọng là cách bạn đối mặt và sửa chữa sai lầm của bản thân ra sao. Tình hình sức khỏe của tuổi dần cũng có dấu hiệu suy giảm khi có hung tinh thiên nguyệt nhập mệnh. Ngoài ảnh hưởng bất lợi của thời tiết dẫn đến mệt mỏi về cơ thể, dễ bị nóng trong thì con giáp này còn căng thẳng về tinh thần do áp lực nhiều bề nữa. Cần chú ý nghỉ ngơi, sinh hoạt điều độ để tránh ngã bệnh. 4. Tử vi tuổi mão Mọi việc đang dần trở nên nhẹ nhàng hơn với người tuổi mão trong tháng này. Nhìn chung bản mệnh hoàn toàn có thể yên tâm về tháng mới, khi hầu hết các kế hoạch đều tiến triển nhịp nhàng đúng như tính toàn và mong muốn của bạn. Nguyệt lệnh Lâm Trường Sinh dự báo về vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, tháng này cũng thích hợp để những chú mèo mạnh dạn thực hiện các việc đại sự. Hãy cứ tự tin vào năng lực của bản thân, trí tuệ ưu việt và kinh nghiệm sẵn có sẽ giúp bạn sớm hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao. Tài lộc trong tháng 6 được cải thiện đáng kể. Thực thần mang tới nhiều cơ hội kinh doanh, buôn bán, người kinh doanh nhận thất doanh thu tăng nhanh rõ rệt. Bạn có thể tranh thủ thời cơ để đầu tư sinh lời cao hoặc mở rộng quy mô để tăng thêm thu nhập, đường tình duyên cũng không có gì đáng lo ngại. Vợ chồng, đôi lứa yêu nhau biết trân trọng những gì mình đang có nên hạnh phúc được bảo toàn. Dù khúc mắc có xảy ra cũng nhanh chóng được hóa giải. Người độc thân vượng vận đào hoa, đi đâu cũng được chú ý, sớm muộn gì cũng tìm thấy nửa kia phù hợp, không phải lo lắng thay qua về tuổi tác. 5. Tử vi tuổi thìn Bước sang tháng mới, vận trình của người tuổi thìn chưa thật sự có đột phá rõ ràng nhưng cũng không có gì quá đáng ngại, vẫn có những chuyển biến tích cực, chỉ cần bản mệnh nỗ lực nghiêm túc thì ắt sẽ có thu hoạch xứng đáng. Nguyệt lệnh lâm đất dưỡng, tuổi thìn biết mình cần phải làm gì để đạt được những mục tiêu muốn có. Bản thân bạn có nhiều ý tưởng, nhiều tham vọng, cũng được cấp trên chú ý để tâm tới. Tháng này bản mệnh được Thái Dương cát tinh trợ vận, quý nhân chỉ đường dẫn lối, nhất là nam mệnh có nhiều cơ hội được nâng đỡ, cất nhắc lên vị trí cao hơn, Tuy nhiên, vận khí vẫn chưa thực sự vượng, làm gì cũng phải dựa vào sự nỗ lực của bản thân là chính, đừng chỉ mong chờ người khác đỡ đần. Tài lộc trong tháng ở mức bình ổn, chưa có khởi sắc. Thứ tài hầu như không có, thu nhập của bản mệnh đến chủ yếu từ công việc chính, nên tập trung làm việc, đừng đứng núi này trông núi nọ, chân trong chân ngoài rồi cuối cùng lại sôi hỏng bỏng không. 6. Tử vi tuổi tỵ Vận khí của tuổi tỵ trong tháng mới khá yếu ớt, ám tăng nhiều hung hiểm, bản mệnh có thể sẽ đương đầu với không ít trở ngại. Làm bất cứ việc gì, bạn cũng tuyệt đối không được khinh suất, lấy ổn định làm trọng để chờ thời cơ tốt. Tháng này nguyệt lệnh lâm đất thai, đã vậy lại bị thái tuế chiếu mệnh cho thấy hy vọng trở mình của những chú rắn rất mong manh. Công việc dễ trục chặt ở phút cuối cùng, vì thế làm gì cũng không được chủ quan. Mọi thứ cần được tiến hành có trình tự mới đảm bảo kết quả tốt. Điểm sáng trong tháng này là tuổi Tỵ vẫn có khá nhiều cơ hội phát triển về tài lộc nhờ chính tài trợ giúp, Người làm kinh doanh, buôn bán nếu khéo léo tận dụng tiềm lực sẵn có vẫn thu lợi nhuận tốt. Có điều, bạn nên tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm kéo trắng tay. Chuyện tình cảm vẫn duy trì được mức bình ổn nhưng thiếu sự nhiệt tình. Đôi lứa cần quan tâm, sẻ chia và thông cảm cho nhau, tránh tình trạng tình cảm dạn nứt. Không có nhiều tín hiệu cho thấy người độc thân có cơ hội thoát ế trong tháng này nếu bạn vẫn giữ thái độ rừng rưng, khóa chặt cánh cửa trái tim như cũ. 7. Tử vi tuổi ngọ Cục diện tam hội xuất hiện trong tử vi tháng 4 năm 2021 này của người tuổi ngọ mang tới cho bản mệnh những sự trợ lực không nhỏ, thúc đẩy vận trình thông thuận, nhiều tin vui báo về. Tài lộc tháng này của người tuổi ngọ khá sáng, thu nhập chủ yếu đến từ các nguồn ngoài luồng. Trong tháng còn có lộc trời ban, kinh doanh phát đạt, đầu tư thu lời nên chi tiêu khá thoải mái. Tuy nhiên, vận xui vẫn luôn rình rập nên bạn cần hết sức thận trọng trong đầu tư, hợp tác làm ăn để hạn chế rủi ro không đáng. Về chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa tuổi ngọ và nửa kia của mình khá hài hòa. Hai người đã thường xuyên trò chuyện, chia sẻ với nhau về những khó khăn trong cuộc sống, nhờ vậy mối quan hệ giữa đôi bên càng thêm gắn bó. Người độc thân tuổi ngọ tuy vượng đào hoa nhờ Bách Việt hỗ trợ nhưng lại rất dễ phạm đào hoa sát. Việc bày tỏ tình cảm với người mình thầm mến cần được cân nhắc cẩn thận để tránh khiến đôi bên cùng khó xử, khó nhìn mặt nhau. 8. Tử vi tuổi mùi Người tuổi mùi có một tháng mới mọi thứ đều bình hòa, ổn định, Tháng này Nguyệt lệnh đi vào đất mộ nên vận khí đi vào giai đoạn trì trệ, quẩn quanh ở phạm vi hẹp, chưa có bước đột phá nào đáng kể, thành công có được chưa thực sự khiến bạn hài lòng. Cảm giác bức bối, muốn làm nhiều thứ lớn lao nhưng lực bất tòng tâm. Tình hình tài chính của người tuổi mùi trong tháng 6 này hầu như không có biến động lớn. Kinh doanh buôn bán giữ được năng suất như trước đó là tốt lắm rồi. Hãy nhớ làm gì cũng kiên trì và theo đuổi mục tiêu tới cùng mới mong gặt hái thành quả tương xứng. Đường tình duyên vận đào hoa phơi phới, nhưng cần xử lý tốt mối quan hệ tay ba thì mọi chuyện mới tốt đẹp. Làm việc gì cũng cần công tư phân minh, nhất là người làm trong môi trường công sở càng cần giữ mình, tránh xa cám dỗ có thể phá hủy hạnh phúc của bản thân. Về vấn đề sức khỏe vẫn duy trì được mức ổn định, chỉ cần chú ý cân bằng thời gian làm việc và nghỉ ngơi, đừng tham công tiếc việc thì sẽ không có vấn đề gì đáng lo ngại. 9. Tử vi tuổi thân Người tuổi thân đối diện với cục diện tương phạt thay thuế trong tháng này nên vận trình ảm đạm, vấp váp nhiều trở ngại. Đường thăng tiến bấp bênh, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này. Tài vận trong tháng 6 chưa thật sự khởi sắc như ý muốn, chính tài chững lại. Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, tuy không đến mức túng thiếu nhưng các khoản chi phí phát sinh có dấu hiệu tăng lên. Nếu không có kế hoạch chi tiêu hợp lý ngay từ đầu, e rằng cuối tháng bạn sẽ phải vay mượn, nợ nần để trang trải, Đường tình cảm cũng khiến tuổi thân gặp không ít muộn phiền trong tháng này. Do âm sát hung tinh tác động, các cặp đôi đề phòng có kẻ thứ ba chen chân phá hoại hạnh phúc. Sức khỏe tuổi thân cũng khó đạt trạng thái lý tưởng. Liên tục căng thẳng đầu óc trong thời gian dài khiến chất lượng giấc ngủ hay ăn uống đều giảm sút, bạn có thể sụt cân. 10. Tử vi tuổi dậu Người tuổi dậu may mắn có sự đồng hành của cục diện tam hợp báo hiệu một tháng hanh thông, xuân sẻ đang trải ra trước mắt bản mệnh, vận trình có những tín hiệu khởi sắc rõ rệt, đường công danh sự nghiệp được các tinh nâng đỡ, đạt được bước tiến đáng kể. Đây là một tháng thuận lợi để con giáp này mạnh dạn tiến hành các kế hoạch, dự định lớn lao đã ấp ủ từ lâu. Đừng quá lo lắng, hãy cứ tự tin vào năng lực của mình, cố hết khả năng, rồi bạn sẽ đạt được những thành tích đáng tự hào bằng chính đôi bàn tay mình. Công việc hanh thông kéo theo tài lộc tăng tiến, con giáp này có nhiều cơ hội kiếm tiền, kinh doanh buôn bán được lộc trời ban, hứa hẹn doanh thu bất ngờ, đáng để chờ đợi. Chính tài và thứ tài đều có thu hoạch nhất định. Chỉ cần lưu ý trong đầu tư, biết đúng điểm dừng, tránh tham thì thâm là được. Ca thần bán hợp rất có lợi cho đường tình duyên của tuổi dậu. Tháng này các dấu hiệu cầu hôn, đính hôn, cưới hỏi khá rõ nét. Với các cặp đôi đã qua thời gian tìm hiểu, tình cảm ngày càng mặn nồng, có thể tính chuyện hạnh phúc trăm năm. 11. Tử vi tuổi Tuất dưới ảnh hưởng của nguyệt lệnh lâm đất suy, vận trình có dấu hiệu giảm sút về cuối tháng, công việc dễ rơi vào tình trạng trì trệ khi tinh thần làm việc xuống dốc. Những việc quan trọng nên xem xét tiến hành ngay từ đầu tháng, tỷ lệ thành công cao hơn. Tuy nhiên, khó khăn đến đâu cũng sẽ được tháo gỡ ổn thỏa nhờ hai đại cát tinh tử vi và giải thần hỗ trợ. Một vài hạng mục tồn động trước đó sớm tìm ra phương pháp giải quyết phù hợp, đem lại kết quả không tồi. Sự nỗ lực của bản mệnh cũng được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận. Tài lộc trong tháng không quá lý tưởng, thu nhập bấp bênh, thậm chí một vài nguồn thu từ kinh doanh buôn bán còn sụt giảm hơn so với tháng trước. Đã vậy có nhiều khoản chi phí bất ngờ phát sinh, chi tiêu có phần eo hẹp hơn về cuối tháng. Làm gì cũng cần phải tìm hiểu rõ ràng để tránh thất thoát không đáng. Chuyện tình cảm của tuổi Tuất trong tháng 6 này không có nhiều biến động. Gia đạo bình an, đời sống hôn nhân khá hài hòa nhưng có vẻ thiếu muối, vì cả hai quá bận rộn với công việc, dự định cá nhân, Cần dành thời gian để hâm nóng tình cảm trước khi những vết dạn nứt khó hàn gắn. 12. Tử vi tuổi hợi Người tuổi hợi, đây sẽ là một tháng có hung tinh xuống chiếu nhưng chưa chắc đã toàn điều tiêu cực với bản mệnh. Chỉ cần bạn duy trì được tinh thần lạc quan, luôn nhìn về phía trước thì dù biến động lớn cỡ nào cũng không quá đáng lo ngại. Tử vi tháng nhận thấy, tuổi hợi chịu ảnh hưởng trực tiếp từ cục diện xung thái tuế, công việc có nhiều thay đổi, dịch chuyển, mưu sự chật vật, gặp nhiều trở lực hơn trước. Theo đó, bản mệnh cần nỗ lực gấp nhiều lần mới đạt được kết quả như ý muốn. Thời điểm này tiềm ẩn nhiều hung họa, khẩu thiệt thị phi, bạn cần hết sức thận trọng ở mọi phương diện. Tháng này đường tài vận kém sắc, có hiện tượng phá tài rõ ràng do đại hào hùng tinh chiếu mệnh, cần lấy tích lũy làm trọng. Chi tiêu cân nhắc hợp lý, tránh lãng phí kẻo rơi vào tình trạng vay mượn do hung tinh này gây hao tán tiền của. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng chưa đâu vào đâu,